thực tế gia đình tôi có ờ, bốn người ngày nấu ăn hai bữa thì một bình ga giá hai trăm hơn hai trăm hơn 300 hơn 330 thì tôi sử dụng được hơn 2 tháng và nó cũng có cái lò nướng này rất là tiện lợi đây các bạn có thể được nướng mọi thứ nhưng mình phải cắt mỏng ra đây đây là dòng bếp của ờ, Rinnai các bạn có thể nhận biết qua tem là RTS M660 FTS đây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 nó sẽ không đủ độ dài của hộp pin này thì tôi cũng có kèm thêm một cái lò xo khi nhận bếp về á, thì mình sẽ móc một đầu của cái lò xo này và tôi cũng đã cậy hở chân ra rồi vào cái lỗ phía trước của cực dương để nó không bị trượt các bạn móc vô đầu dấu trừ các bạn đẩy vào bên trong cái đầu còn lại của lò xo thì các bạn sẽ cho nó chạm vào cái miếng thép ở phía trước hộp pin này để nó tiếp xúc lại với nhau giờ tôi sẽ rút sạc này ra để sử dụng pin sạc đây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 thì sau khi hết thời gian cây nổ cắm hiện giờ này chỉ sau 1 đến 2 giây thôi bếp nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga lại còn về cái tính năng nấu cơm á, thì nhà sản xuất ở bên Nhật họ cũng có bán kèm thêm một cái loại nồi dùng để nấu cơm nồi đó có giá mới ở bên Nhật là 2 triệu tư khi giá mà về đến Việt Nam thì nó phải trên 3 triệu nhưng mà tôi vẫn chưa thấy loại nồi đó về Việt Nam còn theo kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ dùng cái nồi áp suất để nấu cơm nhưng các bạn có thể nấu những loại nồi nấu của mình ở nhà những cái loại nồi đó các bạn phải thí nghiệm và trên nắp nồi nó có cái lò thoát hơi đó, các bạn phải bịt kín lại và khi nấu cơm thì mình phải chọn đúng vào cái chế độ nấu cơm thì khi cơm chín thì nó sẽ tự động tắt bếp